chào tất cả anh em nhé thì uh, tiếp tục cái video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các anh em biết về cái bộ đồ chơi bầu cua bịp mới nhất hoàn toàn không tang sẽ giúp cho tất cả các anh em đi uh, đánh bầu cua đi, đi chơi bầu cua tôm cá luôn thắng bằng cái bộ đồ chơi đón quét báo dung bầu cua cảm ứng anh em nhé thì để giúp cho tất cả anh em đi chơi bầu cua đi đánh bầu cua bịp luôn mang lại cho anh em được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác đến 90 phần trăm thì đây cũng là cái cách chơi bầu cua tất cả anh em đều có thể chơi được anh em nhé cái cách sử dụng và ờ, cái cách chơi của nó ra làm sao thì tôi cũng sẽ chia sẻ luôn cho anh em là chỉ cần anh em đi đến các sân chơi bầu cua anh em đi đánh bầu cua bịp thì anh em chạm được tay vào mặt hột bầu cua của người ta là anh em đã giành chắc chắn cái phần thắng trong tay rồi anh em nhá thì cái ờ, bộ đồ chơi nón quét báo dung bầu cua này nó có đi kèm theo cho anh em theo là chấm cảm ứng bầu cua không ta vâng thì đây là cái nón quét rồi tôi sẽ đây là cái nón quét anh em nhé anh em nữa cái nón tôi đã làm theo yêu cầu của các khách hàng đúng không anh em rất đẹp luôn anh em nhé anh em đội đi chơi hay là đi ờ, đánh bầu cua đều rất là hợp lý luôn rất là đẹp luôn anh em nhé thì ờ, cái bộ đồ chơi đi cùng với ở cái nón là cái chấm cảm ứng bầu cua không ta, nó đi cùng với cả cái nón ờ, quét bảo dung bầu cua anh em nhé đó anh em thấy không đây là ba cái chấm tôi đã chuẩn bị cho anh em nhé đó thì vào đây tôi đã làm cái ờ, chấm cảm ứng này vào trong ờ, hột bầu cua anh em nhé đó thì tôi đã làm cái chấm cảm ứng báo dung này vào, vào trong mặt tôm rồi anh em nhé đó thì trước khi chạm vào chạm tay vào mặt hột bầu cua của người ta thì anh em lấy cái nhíp hoặc là anh em lấy cái tăm anh em uh, nhẹ cái chân keo cái chấm cảm ứng này anh em nhé anh em phải bôi trước là cái mỡ mắt cái chấm cảm ứng bầu cua không tang này anh em để lên đầu ngón tay anh em nhé thì tất nhiên rồi nếu mà anh em muốn chấm hai quân hột bầu uh, bầu cua thì anh em để lên hai đầu ngón tay và ba quân hột thì anh em để lên ba đầu ngón tay miễn là để cho anh em chạm làm sao để cho anh em chơi nó hiệu quả là được, được anh em nhé đó thì uh, anh em thấy anh em cũng thấy rồi cái chấm cảm ứng này nó rất bé luôn anh em nó chỉ bé bằng cái đầu kim cái đầu kim khâu của nó của anh em đúng không ạ đó giúp cho anh em đi chơi rất hiệu quả luôn anh em nhé thì đó vâng thì uh, cái chấm cảm ứng này tôi mang ra để uh, anh em biết về cái uh, cách sử dụng cái chấm cảm ứng này anh em nhé và cũng như là cái uh, làm sao để cho cái uh, nón quét báo dung bầu cua nó báo dung cho anh em biết đúng không ạ thì đây cũng là cái bộ đồ chơi mà đang rất là thịnh hành ở trên ờ, thị trường luôn anh em nhé tôi sẽ mang lại cho anh em đi đánh bầu cua hiệu quả nhất anh em nhé vâng thì bây giờ tôi cũng không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa anh em chờ được vào cái hột bầu cua của người ta rồi thì anh em cái nón ờ, quét báo dung bầu cua này thì tôi cũng lo, ờ, lo, lo sơ qua cho anh em rồi tôi đã làm cái máy quét báo dung bầu cua ở trong cái nón này rồi anh em nhé chỉ cần là anh em đi chơi đi đánh bầu cua bịp thì đây tôi đã làm cái vào cái nón này cho một anh khách rất là trẻ đội cái nón này rất đẹp luôn anh em nhá vâng thì uh, bây giờ tôi cũng sẽ xin phép là tôi đội đội cái nón này lên đầu và tôi sẽ lắc cho anh em vài chén để cho anh em cảm nhận được cái độ chính xác và cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi bầu cua cảm ứng này nhá dạ thì đây tôi sẽ gặp lại này vâng thì còn cái cách bảo quản là ờ, bầu cua cảm ứng này thì anh em ờ, khi nào anh em cứ mua hàng bên tôi thì tôi sẽ chỉ cho anh em cái cách bảo quản cái bầu cua này anh em nhé đó ok chưa ạ thì bây giờ tôi cũng sẽ lắc cho anh em vài chén để cho anh em cảm nhận được cái độ chính xác của nó anh em nhé đây khi mà vâng thì ờ, khi nào mà nó về mặt tôm thì chắc chắn cái nón quét bầu cua này nó sẽ báo dung cho tôi biết anh em nhé thì đây tôi sẽ lắc luôn cho anh em này đó vâng thì ờ, tôi đảm bảo luôn cho anh em chén này chắc chắn cho anh em luôn là có con tôm anh em nhé đây bảo luôn cho anh em ạ Và vâng, đúng chưa ạ hai cua và một tôm luôn anh em nhé rất chuẩn xác tiếp tục này nha, đó thì tiếp tục chén này mày báo dung cho tôi biết vẫn có tôm anh em nhé chắc chắn có tôm tôi sẽ đặt hết tiền vào mặt tôm này anh em đó để ok chưa ạ ba con tôm anh em nhé rất chuẩn xác luôn này anh em tiếp tục lại anh em này Đấy. Ghế, cái chơi bầu cua tôm cá luôn thắng bằng cái à, nó quét báo dung bầu cua này đúng không anh em rất chuẩn xác luôn cái máy báo dung rất chuẩn thì đây cái này thì tiếp tục vẫn lại có tôm anh em nhé thì tôi nghĩ là ba con tôm vừa lấy lại về đúng chưa anh em một gà một cá và một tôm này anh em rất chính xác ạ vâng thì uh, tôi lắc nhiều để cho anh em biết để cho anh em xem được cái độ hiệu quả là cái nón quét này lúc nào báo dung cũng chuẩn anh em nhá đây cũng là cái phao để uh, cho anh em quay lại bờ anh em nhá đó anh em làm mà sao bờ quá thì anh em cứ bám vào cái phao này anh em quay trở lại bờ ok chưa anh em thì đây chén này máy không báo dung không báo dung là không có tôm đúng anh em hai lai và một gà rất chính xác ạ vâng thì tôi cũng bao cho anh em là cái bộ đồ chơi này nó hoàn toàn không tang anh em có thể đập chén đập bát xé hộp nhá ok chưa vâng thì chén này mày báo dung anh em nhá báo dung là vào tôm chắc chắn luôn cho anh em này đặt hết tiền vào mặt tôm anh em nhá đó em thấy không ạ một tôm một bầu và một gà anh em nhá thì vừa rồi tôi cũng thử cho anh em vài chén để cho anh em xem được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi báo dung hụt bầu cua cảm ứng này thì anh em nào thấy cái cách chơi bầu cua bịp bên tôi bằng ờ, cái bộ đồ chơi cái lón quét báo dung hột bầu cua cảm ứng này nó phù hợp với các anh em đi chơi bầu cua đi đánh bầu cua bịp và các sân chơi bầu cua của anh em thì anh em cứ liên hệ cho tôi vào số điện thoại tôi đã để trên màn hình anh em nhé thì bên tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 anh em nhé và sẽ tư vấn cho anh em những cái bộ đồ chơi cờ bạc bịp làm sao là phù hợp nhất để cho anh em đi chơi bầu cua đánh bầu cua luôn thắng vâng thì thời lượng của tôi cũng có hạn tôi xin ờ, kết thúc video tại đây tôi xin chào tất cả anh em thì đó anh em làm được thế uh, ờ, ok thấy hay thì anh em hãy ờ, thì anh em hãy đăng ký kênh like và chia sẻ để được xem những cái ờ, bộ đồ chơi mới nhất và hiệu quả nhất hiện nay anh em nhé